cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái đồ chơi mà anh em có thể là lắc tài lắc xỉu đấy, theo ý muốn của anh em đấy, anh em lắc về đâu thì là nó về đó đấy là rất là hiệu quả cho anh em khi mà anh em đến sân chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái nắp tài xỉu hai chiều cái nắp tài xỉu hai chiều này đấy, anh em mà sử dụng anh em đi chơi ấy, thì anh em vào sân chơi anh em lắc về bên nào cũng được anh em muốn lắc tài hay là anh em muốn lắc xỉu đấy, đấy là tùy anh em riêng cái bộ đồ chơi này anh em mà lắc về tỷ lệ của nó về lên 8 90 phần trăm cho anh em thì tất nhiên là vẫn có cái phần trăm phản chứ không phải không có vẫn phải có tài xỉu mà đấy, nó phải có phản thì nó mới là tài xỉu không nói nhiều đây bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ nắp tài xỉu hai chiều để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó khi mà anh em đến sân chơi anh em lắc tài xỉu thì à, anh em lắc về bên nào cũng được lắc tài hay lắc xỉu theo ý muốn của anh em thì cái nắp tài xỉu hai chiều này và cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì là anh em cũng cần phải có cách lắc của nó để nó hiệu quả lên tới cao nhất cho anh em nhé Đấy, thì cái cách lắc như nào thì anh em lấy hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó hiệu quả nhé Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ nói cho anh em để cho anh em hiểu về cái nắp tài xỉu hai chiều này cái nắp tài xỉu hai chiều này Đấy, nó là cái nắp tài xỉu mà được làm bằng cống một xị đây cống một xị và ở hai bên ở bên trên và bên dưới nó là hai đầu đầu âm và đầu dương nó tương đương với đầu tài và đầu xỉu Đấy. thì khi mà anh em lắc tài thì là anh em lắc về phía trước nó sẽ là tài hoặc là phía sau nó sẽ là tài và còn phía đối diện của nó nó sẽ là xỉu Đấy, hoặc là nó là tài đó thì uh, như thế này tôi sẽ lắc cho anh em này Đấy. thì tôi cũng đã đánh dấu ở cái năm này rồi Đấy, thì bây giờ tôi lắc bây giờ tôi lắc lên trên nó sẽ là xỉu này đó lên trên nó sẽ là xỉu đó xỉu tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó vẫn là xỉu này đó xỉu này Đấy, thì bây giờ anh em không muốn xỉu nữa anh em muốn tài thì là anh em chỉ cần đưa đẩy cái đẩy cái tay này hay là anh em ngược cổ tay về phía đằng sau này để hột nó nó nó về phía đằng sau này thì nó sẽ là đầu tài nhé thì anh em lắc phía trên này nó đầu xỉu rồi thì đối diện của nó thì là phía đằng sau này thì nó sẽ là tài nhé đó anh em chỉ cần ngược cổ tay về phía đằng sau là nó sẽ là tài đó nó sẽ là tài tiếp tục lại là tài đó tài đó anh em chỉ cần biết được ở trên vị trí cái nắp này nó đầu nào là đầu tài đầu nào là đầu xỉu thì anh em đến sân chơi anh em chỉ cần lắc về phía đó thì là cái bộ hột nó sẽ đi theo ý muốn của anh em nhé đây là cái cách chơi tài xỉu mà đơn giản nhất hiệu quả nhất đang tải to như là anh em nhẹ nhàng anh em về xỉu đó nhẹ nhàng về xỉu đó rất là hiệu quả đúng không anh em thì anh em nào mà muốn được uh, tư vấn về những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua đấy, game hay là sóc đĩa hay là bài thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là zalo cũng là số đó anh em nào mà muốn được sở hữu cái bộ đồ chơi này thì cứ alo cho tôi tôi sẽ gửi về tận nơi cho anh em anh em test thoải mái nhé thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất các anh em